cuối năm 2017 đó lúc đó là đang quen bồ ngoài thủ đức á nên tối nào cũng ra ngoài đưa rước đưa rước rồi ờ, ăn uống nhậu nhẹt này nọ kia sẵn tìm đất luôn yes. anh ơi ăn cơm đi anh ơi tắm đi anh ơi ngày mai có hẹn này anh ơi ngày mai có hẹn kia ví dụ ngày chủ nhật đi đang ngủ ở nhà thì gọi phải anh ơi anh dậy chưa anh dậy rồi anh nhớ tắm rửa xài nước hoa neo em mới chuẩn bị tối hôm qua nha đó bữa nay có đại lý quận 9 khai trương nha ở đại lý thủ đức khai trương nha anh này nọ kia kiểu nó xong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 BBT Building. À, chào mừng các em đến với chương trình Vlog Kinh doanh Thì à, bây giờ anh đang tuyển à, những cô thư ký chân dài gầm bàn nha mấy em Cái bàn này nè, đó, cái bàn này tức là phụ à, những công việc mà ví dụ như rớt cái viết hay gì đó nói chung là vệ sinh clean up sơ sơ cái bàn thôi Nói chung là trong phạm vi cái bàn gồm có mặt bàn và gầm bàn Đó, sạch sẽ Thì à, như người ta làm giám đốc á, bao giờ cũng có thư ký hết á nhưng mà cõi như duy á là giám đốc lâu năm và chưa có thư ký riêng các bạn chỉ có phụ tá thôi chứ chưa có thư ký nha trong hoàn cảnh chủ quan cũng như khách quan mà tại sao ngày hôm nay á, là duy phải cần có cô thư ký cái sự việc này á nó diễn ra mấy ngày hôm nay nói chung rất là bực mình mấy em mà nói ra thật sự nhiều khi tức chết bà nội luôn á tất cả những cái trung tâm thol Gym Center của anh một tháng á là từ 60 tới 80 triệu tiền điện tùy xài ít xài nhiều cái chuyện đó khỏi bàn đó vậy thì sao điều đó chứng tỏ rằng anh là một khách hàng tiềm năng của điện lực đúng không khách hàng tiềm năng của điện lực mà làm cái con khỉ gì tháng nào cũng nhận được một cái bill như nhau đó là thông báo cắt điện đúng không thông báo cắt điện gửi dưới xong dưới nhắn lên bật lên đọc quý khách đã trễ đóng tiền điện abc các kiểu nếu không đóng tôi sẽ cắt điện này nó có hai vấn đề thứ nhất á là vấn đề của anh chút còn nói nhưng mà thứ hai vấn đề của điện lực sao mấy ông cam giỏi mà ông tắt điện hoài vậy mấy em đúng không <laughs> mình làm ăn với nhau lâu dài đâu có làm từ hồi lúc còn nhỏ xíu tới giờ luôn một tháng đóng mấy chục triệu tiền điện đâu phải người ta không đóng tiền đâu trời đúng không mà cái tối ngày gửi thư tới địa chỉ 107 109 đường số 6 Bình Trị Đông B Bình Tân thông báo cắt điện thông báo cắt điện thông báo cắt điện miết nhiều khi anh là khách hàng mà anh cảm thấy buồn quá hụt hẫng quá anh không muốn thấy những cái tờ thông báo mà cắt điện kiểu đó nữa thứ nhất là tự ái mà em <laughs> đường đường là mình làm ăn lớn này nọ mà tự nhiên người ta đòi cắt điện hoài mà thông báo nó lại giờ do anh đóng trễ nó muốn bực mình quá đang tập gym luôn á hỏi cái đám ở trên đây nè đám, đám lên văn phòng á cái hóa đơn tiền điện ngày nào người ta gửi khi nào phải đóng mà sao cứ thông báo cắt điện hoài đó thì à, mấy nhỏ ừ, kế toán ngồi trên phòng nói à, thường thường là thông báo từ ngày hai mấy ra ngày hai mấy là phải đóng tiền điện cái đó tới ngày hai mấy đóng tiền điện sao không con nào thằng nào trình hết trơn vậy đúng không mà để cho bây giờ người ta gửi thông báo cái điện tới hoài mà đâu phải một lần mà là nhiều lần lúc nào đang tập gym á sếp và sếp có lệnh ngân hàng vượt gấp cho em đi không điện nó cắt nghe rất là nóng máu mà em vậy là lỗi của ai vậy là lỗi của điện lực á nó không gửi bill tới đây hay là lỗi của tụi mày nhận mà không báo hỏi sao em rẻ trơn vậy đúng không một cái chuyện nhỏ như vậy đó mấy em thấy một người thư ký nhắc việc nó quan trọng tới cỡ nào <laughs> nên nhiều khi giờ nó phải tuyển thư ký vô để nhắc này nọ kia chứ không là nó giờ công việc nó nhiều quá nó quên nếu việc nhỏ nhỏ nó ảnh hưởng tới tới hoạt động kinh doanh cái đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ nhất nó cũng bình thường thôi tại vì năm nào anh cũng bị hâm tháng nào anh cũng bị hâm vợ cắt điện cái quen rồi không có gì lạ hết trơn chỉ sốc nhẹ thôi cái này mới sốc nặng nè là cái đại lý ở thủ đức á khai trương đâu nhằm ngay ngày chủ nhật luôn anh không hề hay biết ờ, ờ. xong rồi tới tối á đại lý nhắn tin là ủa sao công ty khai trương thấy bbt đâu hết trơn vậy đại lý có làm gì sai không đọc một cái ơ quá mơ tá quả thông tin luôn ông nội đúng không tá quả thông tin luôn không biết gì cả xong rồi kéo kéo rồi tin nhắn trời đất đã trôi từ năm nào rồi từ năm nào rồi cái này làm cho anh cảm thấy rất là khó xử mà biết bao nhiêu đại lý khai trương đều có gửi hoa chúc mừng đều có ừ, đồng hành cùng những các sự kiện event này muốn nhưng mà riêng cái đại lý ở thủ đức có nằm ở đường kha bạn cân lắm em quên ờ quả mơ luôn cảm thấy và hổ thẹn luôn thì đáng lẽ trong cái công việc đó anh chỉ có một cô tư chí nhắc việc thôi anh ơi ăn cơm đi anh ơi tắm đi anh ơi ngày mai có hẹn này anh ơi ngày mai có hẹn kia ví ngày chủ nhật đi đang ngủ ở nhà thì gọi hỏi anh ơi anh dậy chưa anh dậy rồi anh nhớ tắm rửa xài nước hoa chợ neo em mới chuẩn bị tối hôm qua nha đó bữa nay có đại lý quận 9 khai trương nha ở đại lý thủ đức khai trương nha anh này nọ kia kiểu nó xong có biết rất nhẹ nhàng nhưng mà tại hai cái đó nó dồn tanh cùng lúc cái trụ điện lực thì anh nói anh không quê bằng vụ quận 9 thì vụ thủ đức cái vụ thủ đức đó là khai, khai trương rồi đại lý mời tới tham dự này nọ kia các kiểu mà đại lý quận 9 ta khai trương đàng hoàng người ta khai trương rất là bài bản đó em bởi vậy tao nói người lớn làm ăn nó khác trẻ em nó ví dụ như bọn trẻ nó là thiếu trước học sau làm chưa kinh nghiệm thì chụp giật nó chụp giật là chụp giật trong công tác khai trương thôi chứ phải nó làm ăn chụp giật còn ông quận chính này nè đó ông đặt tên thương hiệu là gì sam anh tiết lộ bí mật nha sam là tên gái ông á wow. bây giờ tụi em góp gạo thổi cơm đi có cơ hội nha và yoga thì bên bển có là mở lớp yoga nữa tại thuê một bằng hơi rộng em làm thêm yoga nha bây giờ anh chị em nào tập yoga tao đó đăng ký luôn cái thể loại vlog của anh đó là trong một video nó rất nhiều kiến thức thì à, tiện đây anh cũng à, mượn cái video này anh gửi lời một cái lời mà xin lỗi mà phải nói là thấm thiết nhất một cái lời xin lỗi chân tình nhất luôn á tới đại lý quận chín quên cứu quá mạng mấy em khai trương ngày chủ nhật tới tối chủ nhật nhắn tin lại hết hồn kỳ quá thật sự rất là rất là ân ân ân ân hận rất là hổ thẹn cái hành trình mà đại lý quận chín ở đại lý thủ đức lộn thủ đức thủ đức lộn hoài tại vì anh có nhà quận chín còn đây thủ đức hai cái đối diện nhau cách nhau con đường xa lộ hà nội đó em hiểu không ngã tư thủ đức là trái tim nha nhìn nhìn hình dung nha ngã tư thủ đức là trái tim đó từ bên phía sài gòn đi ra đồng nai bên tay trái là thủ đức bên tay phải là quận chín ok thì bên tôi em quẹo bên tay phải là tới nhà của anh nhà bự lắm tôi em quẹo tay trái là tới đại lý của anh nói chung cái gì cũng là của anh hết ngày trước mà trong cái quá trình đó anh tìm đất cát á cái nhà quận chính đó, là anh đi rong rủi những cái nẻo đường trên thủ đức hết cái khu đó nghèo lắm em khu đó nghèo giả man luôn anh đi tìm hồi năm 2000 cuối năm 2017 đó lúc đó là đang quen bồ ngoài thủ đức á hiểu không nên tối nào cũng ra ngoài đưa rước đưa rước rồi ờ, ăn uống nhậu nhẹt này nọ kia sẵn tìm đất luôn yes. cái, cái, cái nói chung là cái cuộc đời của anh đó, nó công đôi chuyện công tư lẫn lộn em đó ví dụ như quen gái là nhu cầu đó nhưng mà làm ăn đó là cái gì sứ mệnh này. nó nó không khác được nên à, anh đi anh rong đuổi rong đuổi mặn bồ anh ngồi trên xe nó nói, trời đất ơi anh nên ra khu này là tướng của mình anh đi mệt thôi không có nào đi hết toàn là xe máy không mà không mà cái nói gì khu này dở yếu dữ với em cái nói trời đất coi em ở khu này em biết mà nó nhà bà ngoại em ở ờ, ở đâu ở gì cái gì mà có chỗ nào tên là tam đa không em cái gì đó cái gì ở đâu tam đa không phải tam đa nha nó có cái gì đa đa cái gì tam tam gì ngoài đó đó nhà ngoại em nó biết mà trời đất con khu khu đó nhà trọ công nhân nó từ, từ tiền trọ tháng có mấy trăm triệu à nó gì, gì ghê vậy yếu dữ gì luôn hả nó nói cái quận ta nó nó tách quận cũng hai không lẻ ba ở sớm quá mà sao tới giờ nó còn yếu khu công nhân không mà anh ơi mà y như thiệt mở cái app lên mở cái app rap lên không có chiếc xe anh luôn điều đó nói tất cả rồi điều đó nói lên tất cả mở cái ráp là không có chiếc xe nào còn hả em vô quận 10 cái mở ráp một phát một xe mấy trăm chiếc vòng vòng luôn mà mấy thằng chạy ráp nó bật định vị lên đó ba đó mấy thằng bút ráp mà nó đúng không hiểu hiểu hiểu không nó nên cái khu đó thật sự là nó cũng còn hơi bị khổ nên ờ, đầu tư game nó cũng phải đắn đo mà mà năm đó anh nằm ăn ăn dầm nằm về ở khu đó rất là nhiều anh kinh nghiệm xương máu bất động sản khu đó nhiều lắm em đất đường nào cũng biết hết oh, đúng không anh hay đi ăn với bồ anh ở trong cái quán mà cái quán gì á nhà hàng gì mà đại gia không à xe hơi không anh quên tên rồi mà trong đó đó mấy con bồi với mấy con, mấy con tiếp viên nó mặc đồ y như thủy thủ quá mẹ nó mặc đồ y như thủy thủ vậy đó mà quán rộng lắm đó anh nói chắc tụi em nào quần chính tụi em biết thôi chứ anh thua không nhớ nổi tên quán chạy đâu vô đường thống nhất quẹo quẹo quẹo đâu khổng tử Einstein gì gì đó nho giáo gì đó lum la đó ngồi mới gặp đó, đó là khu thủ đức mà cái đại lý này nằm trên đường kha dạng cân mà tao nói nghe kha dạng cân anh mua hộp mấy miếng đất cho nó luôn kha dạng cân á là anh mua miếng đất khúc mà ở đầu gần quốc lộ a đó chỗ đó đường đẹp lắm xong rồi mua cái biết cái vụ gì không mua đất ở đó xong rồi cái chỗ đó là khu quy hoạch gì phức hợp phức thiết gì ta thấy nó phức tạp quá nó không mua được đó còn đường kha dạng cân của ông này mà đặt cái trung tâm rồi mùa mưa mà khỏi nói đi nó nó là một tô ngọc dân là hai nó ngập bà cố luôn bởi vậy ở cái quận thủ đức á, là một cái quận phát triển rất là kém em hạ tầng giao thông rất kém luôn phải dùng chữ đi kém luôn á quận chính của anh tàu bên này còn đỡ một chút tàu bên này nó còn đỡ một chút còn cái quận thủ đức hả trời đất coi đường xá nó kẹt xe này nọ kia giá thuê mặt bằng cũng cao nữa đó mà khu ngoài đó sinh viên còn nhóc nhé luôn đường thì nhỏ mật độ xe thì đông đó. mà ông này ông ông ông cũng gan được cùng mình luôn ông mở ở, ở quận thủ đức ông làm đại lý ở quận thủ đức ông ở gần mặt trời quá mấy em thì vậy thì khi mà tụi em mở đại lý ở gần mặt trời như vậy á nó sẽ có cái được và cái mất đúng không có cái được là gì à bbt phát triển ngoài đó nó thu hút fan ngoài đó tùm lum ra các kiểu đúng không xong á cái bạn sẽ nghĩ rằng à bbt mở đó cạnh tranh khách với à, đại lý đại lý không phát triển được đây không có nha yes cái này bảo đảm em có luôn chính sách của anh chính sách của công ty bbt là hạn chế bán lẻ bởi vậy anh anh livestream anh lóc quá trời luôn ví dụ người ta bán lẻ đó thì người ta phải dụ khách định khách này nọ vuốt nó nó mới mua hàng anh livestream anh đam vô cái đầu nó không được phát nào luôn bởi vậy nó qua đại lý nó mua không à <laughs> nhiều khi có mấy có mấy hàng mắc cười lắm bị lóc đã đời mắc cỡ qua đại lý mua xong rồi đưa bill ra mở lóc mà chứ nhiều khi cũng không lại bbt mua đâu mà thậm chí nó là chiến lược của bbt bbt là nhà phân phối thì BBT sẽ hạn chế bán lẻ cái chuyện nói chuyện rõ ràng không phải bàn cãi nữa đó mà BBT của Duy là nằm ở quận 9 còn cái chỗ của anh đó nằm bên Thủ Đức anh đó là cũng như à, đại gia Thủ Đức nha mấy em cũng bốn năm cái nhà hàng gì bán hải sản bây giờ mở súp à, à, mở mở kinh doanh súp rồi vì đam mê không phải đam mê mà thấy vui đó ảnh cũng hay coi like của Duy lắm ảnh cũng hay coi like lớn tuổi đàng hoàng lắm ăn bài bản tưởng chạc khỏi bà nha nên các em á tới đó mua ủng hộ còn nói về bất động sản thì cái khu mà nổi nhất là khu đông khu đông gồm có quận 9 và thủ đức tất nhiên thủ đức không bằng thủ đức không thể nào bằng được quận 9 đúng không nhưng mà cái thủ đức cái quận 9 sau này nó làm gì thành phố phía đông em tự nhiên giờ làm thành phố phía đông cái xong nó thu hút đầu tư các kiểu đầu đâu này nọ kia vô mà tiện anh cũng dành ít phút chương trình nói về thành phố phía đông nó có ngạo nghễ không nói chung á cái chiến lược về thành phố phía đông á thì nó rất là ngạo nghễ và nó khá là ngạo nghễ tại vì sao tại vì ngoài đó còn cỏ không à. còn cỏ không làm làm thành phố đền bù ít tiền vậy thôi vậy thôi à chứ còn giờ mà vô chỗ toàn là nhà không mà không làm thành phố được cái mô những cái của tương lai sẽ kể cho tụi em nghe nè thiên hạ đệ nhất cảng biển việt nam cảng cát lái nằm ở quận 2 đúng chưa thiên hạ đệ nhất đô thị hiện đại thông minh thủ thiêm nằm ở đâu mấy em comment nằm ở đâu ai biết nằm ở đâu mấy em nằm ở đâu điền vô điền vô nằm ở đâu mấy em comment nằm ở đâu ai biết nằm ở đâu mấy em nằm ở đâu điền vô điền vô nằm ở trên giấy đó bởi vì em nào còn em nằm ở quận 2 là không có hài hước nha metro phần lớn chạy qua đâu quận 1, quận 2, quận 9 thủ đức dĩ an nó nằm ở thành phố phía đông nữa bệnh viện ung bú, bến xe miền đông mới hệ thống trường đại học khu công nghệ cao đó, đó là những cái điểm son của thành phố phía đông thành phố phía đông trong đó có quận 9 vậy suy ra trong tương lai có thể đất quận 9 của anh lên giá chút đỉnh nhưng mà yên tâm đi gì lên lên chứ giá phòng game không có lên còn ở bên khu đông nữa các em hỏi rằng ủa tại sao á mà bbt quận 9 của anh anh, anh, anh nổ quá trời mà sao giờ nó lâu khai trương quá vậy nói chung nó bị hố chút đỉnh này <laughs> nói chung bị hố về thời gian về covid rồi các kiểu nó làm cho quận 9 nó bị đảo lộn thời gian nó nó nó nó nó, nó đảo lộn thời gian nhưng mà chắc chắn nó phải khai trương rồi chứ bây giờ không khai trương lại bỏ đó đúng không bây giờ tụi em nghĩ kì một cái nhà của anh á mà nó chậm khai trương á thì một một tháng mất mấy trăm triệu doanh thu lợi nhuận đúng không mất mấy trăm triệu mất nhiều hơn tại anh nói thôi nói ra nó không cỡ <laughs> đó thế bây giờ bắt buộc kiểu gì kiểu cũng phải khai trương covid để cũng phải cho xong tại cái thời covid đó mấy em thợ thì rồi nó nghĩ sạch bách hết cách ly xã hội đồ các kiểu đó rồi có mấy người thợ cũ của anh bây giờ nó đi đi đóng tiêu luôn rồi không kiếm được luôn mấy em biết chắc khi nào ăn khó quá đi đi nước ngoài luôn rồi nên bây giờ anh phải tập trung nó song song hai cái quận bảy quận chín nói chung là hai trăm năm nay phải xong còn ở quận chín á cái bbt quận chín á là tụi em nhìn thấy một cái view sài gòn khá là đẹp bây giờ tất cả những cái gì anh đầu tư là mô hình dành cho tương lai mô hình dành cho tương lai mấy em đừng coi thường khu đông đúng không khu đông sẽ chuyển mình đó khu đông sẽ phát triển mạnh mẽ như cánh ném mùa xuân đó và đại lý sam ở thủ đức sẽ đồng hành sẽ là cái kênh bán lẻ cái kênh bán lẻ của bbt wow và ngày hôm nay đó, anh giới thiệu với các em làm video nó nhiều vậy thôi chứ chẳng qua là giới thiệu cái, cái, cái đại lý quận chính á của đại lý khu đất đó có một đĩa đẹp anh nói nhiều vậy thôi nhưng mà thật ra đó là cái video là bia cho quận cho cho đại lý ở ngoài khu đất nha còn thật anh nói nhiều mà trong một video sẽ chia sẻ rất là nhiều đó hôm nay anh kể cho em nghe về cái chuyện mà người bạn gái cũ qua đâu quận chính nha ngõ nào chia tay mới kể thề luôn ngõ nào còn quen không kể nha đó là tập của anh nha những cái gì của như nguyễn phải là bí mật